Xin chào à, tất cả anh em Hôm nay à, tôi tiếp tục muốn gửi đến anh em một cái bộ sản phẩm hột tài xỉu rất là hiệu quả áp dụng cho anh em đi à, chơi tài xỉu đánh tài xỉu bịp như anh em đã biết trên thị trường hiện nay rất có rất nhiều những cái bộ hột tài xỉu hoặc là những cái thiết bị để chơi tài xỉu có tang cũng có và không tang cũng có có những sản phẩm là có tang bởi vì có thể là nắp nam châm hoặc là hột nam châm này, hột máy này khi chúng ta kiểm hột thì hoàn toàn là không thấy gì nhưng mà với cái trường hợp mà người ta có trẻ hột ra thì rất là khó đây là những sản phẩm là có tang còn một số sản phẩm là không tang không tang là như thế nào không tang có nghĩa là khi chơi khi kiểm hụt ờ, đấy là tôi gọi chỉ dám gọi là trốn tang không dám gọi là không tang anh em nhé bởi vì khi thử hột thì hoàn toàn ờ, không có gì nhưng mà nếu chúng ta sử dụng máy đo để kiểm thì tất nhiên nó vẫn là sản phẩm có tang sản phẩm đấy thì chúng ta chỉ gọi là trốn tang thôi à, bên tôi chuyên cung cấp À, bán những cái thiết bị đồ chơi tài xỉu tôi um, xin giới thiệu tôi là Hùng đây là số điện thoại của tôi 0844 555 559 và 0983 30 402 anh em nào cần tìm hiểu tư vấn có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua một trong hai số điện thoại đây nhé về cái bộ uh, sản phẩm đồ chơi tài xỉu hôm nay tôi muốn giới thiệu với anh em đó chính là cái bộ hồ tài xỉu bay về cái nguyên lý hoạt động của nó và khi lắc chúng ta có thể giữ hột có nghĩa là giữ tài giữ xỉu hoặc là lắc hột cho hột nó đi lắc theo ý của mình muốn lắc về tài về xỉu à, do chúng ta à, trước ừ, khi test cái à, bộ sản phẩm hột tài xỉu bay này tôi sẽ thử qua tôi ừ, cho anh em về dõi đèn nam trăm đây anh em nhìn này hồ tế rất là trong rất là đẹp Đó. hồ trong suốt luôn Đó. khi anh em chơi và à, đi chơi tài xỉu chỉ cần đưa cái một cái bộ hột này vào và bất kỳ nắp dĩa nào cũng được đây nó là những cái dĩa hoàn toàn bình thường nắp cũng hoàn toàn bình thường với những cái sản phẩm mà có tang như hột nam châm thì cái cách để mà giữ tài giữ xỉu thì chúng ta có thể ờ, giữ hột được đây là hột 500 thì chuyện đó là quá bình thường bởi vì sao bởi vì nó là hột nam châm thì tất nhiên là điều đó với chúng ta thì rất là đơn giản nhưng mà với những sản phẩm không tang như thế này sản phẩm hột tay sửa bay đây thì anh em hoàn toàn có thể làm được điều đó hoàn toàn không có tăng tích gì cả bây giờ tôi sẽ test thử cho anh em qua nước muối vừa rồi tôi đã dọi đèn và thử cục hít cho anh em giờ tôi sẽ cho vào nước muối đây anh em nhìn hột nổi hoàn toàn bình thường nhé đấy bây giờ tôi sẽ vớt cái hột này ra và tôi sẽ lắc thử cho anh em xem để anh em thấy cái sự hiệu quả của cái bộ hột này nó như thế nào nếu như bình thường chúng ta lắc cái bộ hột tài xỉu à, bay này thì nó sẽ đi theo chiều hướng gọi là giống như là hột đua cứ đi chén tài chén xỉu nó rất là đều đấy nó là một cái ờ, cách chơi tài xỉu một cái mẹo đánh tài xỉu bịp rất là hiệu quả về cái ờ, khi chúng ta lắc thì hột nó đi đều như thế nhưng mà khi quan trọng nhất ấy, là khi chúng ta giữ hột giữ làm sao để chúng ta có thể giữ tài giữ xỉu gọi là điều khiển cái hột này đi theo ý của chúng ta đấy nó mới là cái điều quan trọng bây giờ tôi sẽ thử cho anh em xem bây giờ nó đang xỉu này xỉu chín này tôi sẽ giữ xỉu cho anh em xem nhé đó bây giờ một là một à, hai sáu vẫn là xỉu chín tiếp này bây giờ hai ba năm xỉu 10 đây nó hoàn toàn không phải là hột nghiêng anh em nhé này bây giờ lại xỉu bảy này. nếu hột nghiêng thì chúng ta chỉ có thể giữ theo một ờ, cạnh thôi đây giờ là vẫn là xỉu nó là xỉu chín vẫn tiếp tục là xỉu chín này một hai ba xỉu sáu một bốn năm xỉu mười này hai ba bốn xỉu chín này 123 xỉu 6 Đấy, bây giờ 552 nếu như từ vừa rồi tôi lắc là cũng ờ, nó lên ờ, xỉu khá là nhiều bây giờ ờ, có thể là nhiều anh em nghĩ đây nó là hột nghiêng nghiêng về phía xỉu nhưng mà bây giờ tôi sẽ lắc giữ tài giữ tài cho anh em xem đang là tài 12 thôi tôi tiếp sẽ giữ tài nhé bốn năm sáu tứ ngũ thiên này vẫn là tài đó 4 5 6 tiếp vẫn là tài tứ ngũ thiên. Đó, 1 5 6 tài 6 6 1 vẫn là tài tài 13. Đó, bây giờ nó sang một chén xỉu rồi. Bây giờ tôi sẽ đưa từ xỉu qua tài. Đó. Vừa chén trước là xỉu 10, bây giờ sang tài 12. Tôi đưa từ tài xuống xỉu. 136 xỉu 10 tôi lại đưa nó qua tài Đó, 552 tài 12 đưa xuống xỉu nhé 136 quay lại luôn lại lên tài Đó, 256 ấy, giờ đưa xuống xỉu Đó, 114 giờ lại đưa qua tài đây nó là trường hợp trượt phản anh em này đây nó là trượt phản phản là sao có nghĩa là khi chúng ta lắc ví dụ như là muốn ta muốn giữ tài nhưng mà có thể là nó sang uh, chén xỉu như thế này trường hợp đây gọi chấn phản trong tài xỉu thì chuyện chấn phản nó là bình thường bây giờ tôi sẽ đưa từ xỉu qua tài liền đây đó bốn năm sáu tứ cũng thiên này. tôi lại đưa xuống xỉu đó hai ba bốn anh em thấy nào? nó rất là hiệu quả đúng không hoàn toàn